Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà mặt tiền An Dương Vương phường 2, diện tích 124m2, đã trừ lộ giới, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô, kết cấu. Một hầm một trệt 2 lầu, 5 phòng dạng căn hộ, 5 phòng trọ, một sảnh lớn, một kiosk cho thuê. Cách chợ Đà Lạt 2 km, gần chợ, trường học, cây xăng, doanh trại quân đội, khu dân cư sầm ất, giá 18 tỷ đồng. Đất biệt thự khu quy hoạch Vạn Xuân, diện tích 272m2 thực tế 300m, ngang 16m, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường nhựa ô tô, cách chợ Đà Lạt 10 km, gần chợ, trường học, cách đường Lang Biang 2 km, giá 6,9 tỷ đồng. Nhà hẻm Huyền Trân Công Chúa phường 4, diện tích 50m2, diện tích sử dụng 150m2, mua bán vi bằng, có xác nhận nhà ở, hướng Tây Bắc, đường ô tô, Kết cấu: hai hầm một trệt, ba phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, sân để xe máy, ô tô đậu trước nhà, cách đường chính 50m, dân cư đông đúc, view thoáng, thích hợp định cư lâu dài. Giá 3,1 tỷ đồng. Đất Trịnh Hoài Đức phường 11, diện tích 720m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường nhựa ô tô, cách chợ Đà Lạt 4 km, gần trường học, khu dân cư. Thích hợp đầu tư, kinh doanh, giá 28 tỷ đồng. Nhà cao thắng phường 7, diện tích 315m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu một áp mái, 7 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, 3 phòng trọ đang kinh doanh, cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, giá 13,5 tỷ đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty địa ốc Five địa chỉ 153 đường Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, điện thoại 0937 055 八八八